bỗng một ngày đà nẵng có bão giông hàng triệu trái tim nghiêng mình về nơi ơi chợ dãy bạch mai bay vào không ngần ngại cả nước đồng lòng chắc bão sẽ tan mau có một chiều anh nói phải xa em mà chưa hẹn thời gian ngày trở về cuộc chiến đông đội anh vẫn còn xa mãi em mỉm cười dấu nước mắt vào tim rồi bão cũng sẽ tan và yên vui sẽ lại đến và anh cũng sẽ về gia đình sẽ cạnh bên Anh vui vì em hiểu nhưng nỗi niềm anh đang mang Là người lính áo trắng khó khăn cũng chẳng màng Luôn sẵn sàng chiến đấu khi đất nước còn gian nan Sẵn sàng ra đi dẫu khó khăn là gì Hạnh phúc là khi mọi dịch bệnh qua đi Anh sẽ trở về nhà với bữa cơm như mọi khi anh nhớ cả những buổi cơm khi cả gia đình mình còn sum vầy Anh nhớ những lúc bình yên dẫu niềm hạnh phúc khi với khi đầy Và anh nhớ là những khoảnh khắc cả nhà ta cùng ngồi cạnh nhau Khi nhìn lại góc phòng vắng nó khiến tim anh lại càng quặn đau Gia đình luôn là điểm tựa, là động lực để anh cố gắng Đà Nẵng sẽ lại đông vui, không còn những con phố vắng Không còn những con phố vắng Thôi thầy Có lại một vắng. chiều anh nói phải xa em Mà chưa hẹn thời gian ngày trở về Cuộc chiến đông đổi anh vẫn còn xa mãi em mỉm cười dẫu nước mắt vào đi. nhìn về phía cổng nhưng chẳng thấy em đâu trong đầu sao rộng với nỗi nhớ dành cho nhau ngày bình yên nhất chắc chắn sẽ trở lại nỗi nhớ đem cất thay vào tiếng thở dài làm sao để xóa hết những lo lắng ở trong em cố gắng đến hồi kết anh lại trở về bên em anh muốn xóa đi mất những giọt nước mắt ở trong đêm nụ cười đẹp nhất khi nở trên môi em ngoài kia bầu trời vẫn nắng như sao trong lòng để bão giông đà nặng hôm nay yên ắng và em nhớ anh có phải không quyết tâm phải tháng trận này và ta lại trở về bên nhau niềm vui cũng sẽ trỗi dậy anh không muốn ai phải thêm đau vì vốn dĩ sao cơn bầu trời lại tỏa sáng Còn sau dòng bão tình yêu lại thỏa đáng tin Tưởng vào niềm tin ta sẽ đón được bình minh Ngoài kia sẽ lung linh bên trong sẽ yên bình